là mưa các bạn ở trong cái ờ, hộp chống nước thì đoạn đường này thì về đoạn đường khác đoạn đường này thì nó gồm có bên ờ, hông là cám